Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh của tiệm bánh mộc Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một công thức làm bánh mì đen rất là ngon và dễ làm à, Hôm nay thì à, như các bạn thấy ở đây thì mình có nguyên liệu đó chính là 300g bột mì đen, 700g bột mì trắng, 17g men lạt, 25g đường, 40g dầu ăn và 660g nước ấm Các bạn lưu ý nhé, ở đây mình sử dụng là nước ấm um, nước ấm ở đây thì mình sẽ sử dụng để kích men như các bạn biết thì men sẽ hoạt động ở nhiệt độ ờ, ấm đó thì bây giờ thì ờ, cái um, khi mà nước ấm như này mình sẽ trộn đường và men vào đây sẽ là cái điều kiện lý tưởng nhất để cho men hoạt động um, vì sao mà mình phải làm cái hỗn hợp như này thì khi mà mình làm như này ấy, lát nữa men nó nở nó sẽ trở thành cái chất xúc tác à, khi mà các bạn trộn vào bột ấy, thì à, bánh của các bạn sẽ nở đều hơn và cái thời gian nở nó sẽ nhanh hơn nó sẽ đỡ mất cái thời gian ủ thì um, sau khi mà mình trộn men này uh, đường và nước ấm vào với nhau thì mình sẽ sử dụng cái màng bọc thực phẩm để bọc men lại bọc cái hỗn hợp này lại và sau uh, ờ, 15 phút thì men của mình nó đã nở rồi thì bây giờ mình sẽ đi trộn tất cả các cái hỗn hợp vào với nhau mình sẽ trộn uh, dầu ăn này à, bột mì đen và bột mì trắng vào với nhau các bạn lưu ý ở đây dầu ăn thì mình sẽ chỉ sử dụng một nửa thôi nhé còn một nửa lát nữa mình sẽ sử dụng để tạo hình à, sau khi mà tất cả các cái hỗn hợp đã được trộn với nhau rồi thì mình sẽ à, à trộn cho nó quyện nó sẽ à, hòa quyện vào với nhau mình sẽ nhào cho nó quyện vào với nhau sau khi mà hỗn hợp quyện vào với nhau rồi thì các bạn sẽ nhào để cho uh, cái cái cái bột ấy nó không dính tay nữa thì là được khi nào mà các bạn nhào bột nó không dính tay thì các bạn à, bỏ ra ngoài các bạn bỏ ra ngoài và các bạn à, ờ, vo tròn và tạo hình tròn sau đó là các bạn bỏ lại vào bát và bọc cái màng bọc thực phẩm lên để ủ khi mà bọc cái màng bọc thực phẩm lên ấy, thì à, cái cục bột của các bạn nó sẽ à, ẩm và nó không bị khô cái bề mặt như là các bạn để ở ngoài không khí các bạn để bột đến khi mà nó nở gấp đôi so với lại cái kích thước ban đầu là được các bạn sẽ chia ở đây mình sẽ chia là 300 gram một à, phần bạn sẽ tạo hình Đấy, các bạn thấy ở đây nhé đầu tiên thì mình sẽ vo tròn này sau đó thì mình sẽ ấn bẹp ra và mình à, cuộn cuộn các bạn lưu ý ở đây các bạn cuộn càng chặt thì cái bánh mì của các bạn khi mà nướng lên nó sẽ càng ngon và nó sẽ không bị rỗng ruột đó thì sau khi mà mình đã tạo hình xong thì bây giờ mình sẽ cho vào lò và ủ các bạn lưu ý ở đây là lò của mình là chưa hề bật nhiệt nhá mình bỏ vào trong lò để không để không không bị tiếp xúc với không khí ấy, cái mặt bánh nó sẽ không bị khô mình để đây khi nào mà mình cũng sẽ căn cho đến khi mà cái kích thước của bánh nó nở gấp đôi so với lại cái kích thước ban đầu là được à, sau khi mà bánh đã nở xong ấy, thì mình sẽ bỏ ra và mình rắc cái bột trắng lên mình ra bột trắng lên xong thì mình sẽ dùng cái con dao lam ấy cái dao à, dao lam và mình rạch rạch ở trên mặt bánh đó sau đó thì mình sẽ cho vào lò nướng các bạn lưu ý là với khi mà các bạn nướng ở lò lò lò sàm đấy thì các bạn cần phải phịt nước vào trước để cho cái à, lát nữa cái vỏ bánh nó sẽ giòn các bạn phịt nước vào cái lò sàn sau đó thì các bạn cho bánh vào nướng ở nhiệt độ là 170 độ trong vòng 25 phút Ờ, và sau đó thì các bạn quay đầu nướng thêm 5 phút nữa khi mà các bạn à, đây các bạn thấy thành phẩm của mình sau khi mà nướng xong nhá thì cái vỏ bánh sờ vào nó rất là giòn nhưng mà bên trong thì nó vẫn rất là ẩm và mềm đó cái bánh này thì um, các bạn có thể để nguyên hoặc là cắt ra ăn đến đâu cắt ra đến đó các bạn bảo quản ở trong tủ mát thì được khoảng từ 2 cho đến 5 ngày nếu mà các bạn sử dụng lâu hơn thì các bạn thái ra và các bạn bỏ vào trong tủ ờ, đông ăn đến đâu thì các bạn bỏ ra dã đông và nướng đến đó thì à, nó sẽ được lâu hơn và không bị chua đó à, công thức của mình chia sẻ đến đây video của mình đến đây là hết xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau